mình quay cùng trong ngát ngay yeah yeah yeah yeah da da da da hát lên em ơi khúc ca nồng say tuyệt vời wow, khúc ca nồng say tuyệt vời nào cùng vui lên em thắp sáng lên tình yêu đến với quay cùng trong ngắt ngai đà gia gia